chào mọi người quay lại với kênh của mình đây hôm nay à, tiếp tục một số cần câu giới thiệu tới mọi người nhé đó ai thích kênh nào thì liên hệ với mình à, mình cũng nói trước là mình không có chốt hàng qua con máy hay tin nhắn nha mọi người mình chỉ à, nhận điện thoại số điện thoại thì nằm ở trên tiêu đề nhá mình không chụp hàng qua comment với tin nhắn giá của mình đưa ra cũng là giá chuẩn đối với mình thôi nên mình không nhận trả giá đây đầu tiên là một cái cần tay cái cần này hình như Suzumi thôi vậy Suzumi đúng rồi cần tay Suzumi à, cái này thì nặng 140g đọt 0.70 dài 44 thu về 56 cm đây cân carbon trong đây cân carbon hết nha mọi người đọt đây một chỗ này hình như bị thay đọt hay sao á mình rút ra từ ngang đây à hình như bị thay đọt như vậy đây vẫn rất là cứng nha mọi người hai ba đây carbon đây bốn năm sáu bảy 8 9 10 10 dòng hết nha mọi người 10 dòng hết nha đó đây tay em này xe đúng tỷ nha à chúng ta mới cứ soạn mãi đi để sửa tất cả gia được cái này à, à, cái số 1 cái số 1 này mới bán bốn trăm rưỡi nha mọi người số 1 bốn trăm rưỡi rồi số 2 số 2 là một cái cân à, carbon mini tôm sâu cân carbon nha mọi người đây cái này thì nặng 220g đọt một rưỡi rưỡi dài 24 thu về 45 cm cái này thì bị một kia rồi ở đây ở nơi cái khuyên này khuyên ờ, khuyên ờ, bảy màu nha mọi người khuyên titan bảy màu đây cái phần đá ở chỗ này này đá chỗ này nó bị nứt bị bể câu thì thật ra câu thì mình câu uh, à, à, cược năm ở đấy thôi ở đấy thì không liên quan không sao hết vẫn câu được bình thường nha mọi người nó có hai bốn sáu khuyên bao gồm cả đầu ô đầu bú này không phải là đầu bú Fuji à, khuyên này không phải khuyên Fuji nha mọi người bạt cũng phải bạt với khuyên là hàng hết đây đọt này một 2 cân carbon nha 3 4 5 6 7 8 8 là ống nha mọi người 8 là ống đây cân này thì à, mình chỉ thấy cái dòng chữ này thôi không biết có phải là hàng của nó đấy không đây bạch vằn nha mọi người cái này cái số 2 cái số 2 này mình bán là 500 nha mọi người số 2 500 số 3 số 3 Simac hai carbon rôn độ cứng 30 dài 4 mét rưỡi cần cân bón nha mọi người cái này thì nặng 520g đọt 3 ly dài 4 mét 4 thu về là 1 mét 3 đây khuyên là khuyên Fuji 1 2 3 4 5 5 cái khuyên Fuji khuyên cái gặp được đó đây khuyên thì còn ngon hết đọt cứng nha mọi người độ cứng của đọt này à, ờ, 30 nha 30 đây khuyên này khuyên trượt đó một tử ống ở phía trong con đẹp hai ba bốn nửa ống nha mọi người bốn nửa ống phía trong con đẹp đó bát bát thì cái này là bát trượt Fuji FS7 chỗ này bị nhớp và trượt Fuji FS7 Ok ngoài hình cái cân này thì còn khoảng 80 phần trăm nha mọi người cái này là cái số 3 thì bán 950 3 950 Rồi số 4 à, Số 4 là cái này đi Một cái à, Cái này gọi cái gì nhỉ cái Vợt Hoặc là gắn gắn cái vợt hoặc gắn cái bổ nhá mọi người Đây đầu rén đây Gắn vợt hoặc gắn bổ nhá Cái này là carbon Nó có à, Đúng của nó là ba khúc Nhưng mà đây Này Rút ra này Đây cái 95 90 này là cái gì mình không có hiểu đây ở đây rút đường này này đây 78 95 này đây rút ra đường khúc này này 91 79 mình hiểu cái này lắm đó nó vào được từng đó thôi xoay qua đây là khóa này đó này mình thu lại cái này à, A1 cơ Division cái này thì của đài quá nha mọi người nó không ghi là xuất xứ à xuất xứ xuất xứ này không có ghi xuất xứ nha mọi người cái này à đây đây đây đây có một dòng chữ gì đây này này đó cái này thì à, nặng 300 g à, thu về là 1,4 ở phía tế này là hai phần rưỡi nha mọi người hai phần rưỡi vợt hoặc cái bộ thích gắn gì gắn cái này thì là cái số 4 à, số 4 này mình bán rưỡi ok bốn bốn năm mươi năm năm cái này cũng là một cái cân carbon khuyên bát thường khuyên bát thường nha mọi người bát trượt bát trượt này thì ngang tầm à, tám á bảy á mọi người đây cân này cân carbon 36 độ cứng 15 tới 20 cái cân này thì uh, nặng 220g đọt 2 ly dài 36 thu về 1 mét ở dưới này nó mất cái nắp đầy ở đấy rồi nhá đó này tổng cộng còn nó có 5 khuyên khuyên thì đều là khuyên đá hết bao gồm cả đầu bú nha mọi người không điều đổi đây đọt cứng từ 15 tới 20 một giống này khuyên này khuyên định vị đó này hai giống này ba giống này bốn giống nha mọi người bốn giống đó độ mới của cái cân thì còn khoảng 70 phần trăm cân này cân thường carbon carbon nhưng mà hình như Trung Quốc xuất Nhật thì vậy thấy cũng rõ tên tuổi nha mọi người cái này là cái số 5 mình bán 400 5 400 nhá rồi số 6 số 6 là một cái à, carbon hai khúc à ba khúc si filter dài 3m3 cứng à, mươi, đây alpha tắc cái này thì nặng 380 g đọt 22 dài 33 thu về 117 cm bát rồi bát văn Fuji FSS FPS e, e, D20B đây bật vành nha mọi người bật vành đây khuyến thế này à, 1 2 khuyến này khuyến gì đây khuyến gì đây Chuyện gì cũng rõ là mình thấy nó ghi chữ Fuji nha mọi người Không thấy ghi chữ Fuji đấy À có có Rồi khuyên Fuji Khuyên Fuji ghi nhỏ nhỏ ở đây này Khuyến thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 khuyến bao gồm cả đầu bu Đó Còn mọi người xem đọt này độ cứng 30 nha mọi người à độ cứng 60 cứng 60 đây carbon này cân này thì chắc chắn là sản xuất Nhật rồi độ mới của cái cân này thì còn khoảng 70 phần trăm cái này là cái số 6 à, số 6 này mình bán 800 nha mọi người Rồi số 7 Số 7 là một cái cân uh, carbon thôi Nissin Carbon của Nissin nha mọi người Nissin là một thương hiệu của Nhật rất là nổi tiếng Dài 33 Bả trời bật trượt Fuji F7 bật trượt Fuji F7 Khuyên Khuyên thì có 1, 2, 3, 4, 5 5 khuyên Fuji bao gồm cả đầu u Cái này thì uh, cái này nặng 260 g đọt 21 dài 33 thu về là 94 cm đây carbon nha mọi người cân này thì độ cứng khoảng uh, bao nhiêu nè, độ cứng này khoảng uh, từ 15 cho tới 20 đây các giọng ở phía trong con khá là đẹp hai ba bốn nha mọi người bốn giống cân sinh ok cái này cái số 7 số 7 này mình bán là 800 số 7 800 nha mọi người Số 8 Số 8 là một cái cân uh, Suzumi luôn 39 Cái này thì uh, độ cứng khoảng 15 tới 20 Nặng 280g Đọt 2 ly Dài 4m Thu về 1m1 39 4m đó Đây 1, 2, 3, 4, 5 5 khuyên bao gồm cả đầu bu khuyến thì là khuyến Fuji hết khuyến Fuji nha mọi người đây độ cứng 15 tới 20 một khuyến trượt nhá một giống hai ba bốn năm giống một hai ba bốn bốn giống chứ bốn giống bốn giống nha mọi người bốn giống đó. cái này thì ngoài hình con à, khoảng 90 phần trăm á rất là đẹp bản tại bạt trượt Fuji F7 này cân carbon bón nha mọi người tem vàng này cái này cái số 8 cũng kết thúc video ngày hôm nay của mình cái số 8 này mình bán 900 8 bán 900 nha mọi người à, mình xin nhắc lại một lần nữa mình không chốt hàng qua comment hoặc tin nhắn mình à, chỉ chốt hàng qua số điện thoại trên tiêu đề và giá của mình là giá hợp lý đối với mình rồi nên mình không nhận trả giá nữa cảm ơn mọi người nhiều